Thank you. chi người tình đã nói câu biệt ly thôi buồn thương mà chi cuộc tình đã xa đi từng chiều thu nhật nắng hiu hắt bên đời nhưng kỷ niệm còn vương trên mặt môi say nồng những men cay tiếc nuôi cũng thêm thừa nhớ thương mấy cho vừa tiếng yêu đã chìm sâu trong sôi lửa show. mà chi người tình đã nói câu biệt ly thôi buồn thương mà chi cuộc tình đã xa đi từng chiều thu nhật nắng hiu hắt bên đời những kỷ niệm còn vương trên mặt môi chợt thoáng những câu thơ đêm bình đêm nồng say nồng những men cay tí đôi cũng thêm thừa nhớ thương mấy cho vừa tiếng yêu đã chìm sâu ấy và trôi